0723 này 4348 này và con 53 96 ngày hôm nay thì chúng ta có 1 2 3 4 5 6 con lô hai nháy anh em nhé lô cặp của chúng ta ngày hôm nay có cặp lô 0770 là về ba nháy này con 70 một nháy và con 072 nháy và 6776 này 6776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 ba con lô thì chúng ta ăn được một con thì chúng ta vẫn chiến thắng còn về phần đề thì ngày hôm nay thì chúng ta không ăn được anh em ạ đề thì ngày hôm nay bắt cho em là cái chạm 1 chạm 6 thì nó lại về cái chạm 5 chạm 3 cơ mình kết là kết cái con à, uh, 626 và 171 ngày hôm qua thì mình nhắc nhở anh em là cái tổng 8 ấy nhưng mà nó lại uh, nó lại ra con 353 đây hôm qua đây mình có khoanh cho anh em là hai con kết của mình là cái tổng 8 này nhưng mà ngày hôm nay thì nó lại về con 53 cơ cũng tổng 8 nhưng mà không phải là 171 và 626 anh em nhé ngày hôm nay thì chúng ta chỉ chiến thắng được một con lô thì nói chung là cuối tuần của chúng ta thì cũng không phải là đen đủi phải không ạ chiến thắng được một con lô là quá là tuyệt vời rồi thì chúc mừng anh em nào trên kênh của chúng ta ngày hôm nay chúng ta đã ăn được con lô 99 này anh em nhé đề của chúng ta thì cứ bắt hôm trước hôm sau ra này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 con 4 này của chúng ta lấy bóng 4 bóng 9 này thì chúng ta có xong thủ đề xong thủ đề của chúng ta là 949 này càng 9 mọi người ghép theo cái đường mũi tên này cho mình để chơi cho ngày 13 tháng 5 này ngày 13 tháng 5 của chúng ta đề về 49 thì chúng ta đã ăn được xong chủ đề là con 49 này càng của chúng ta là càng 949 thì chúng ta cũng ăn được cái càng 9 này anh em nhé đó tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có xong chủ đề ở đây thì chúng ta có không bóng 5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 ở đây thì chúng ta có 7 7 bóng 2 này 7 bóng 2 thì chúng ta có xong đề là 282 anh em nhé càng của chúng ta là càng 1 đường cầu này ngày mai anh em có thể lót cho mình cái bộ đề 23 vào lót bộ đề 23 anh em nhé anh em nào thích ít số thì chúng ta đánh à, xong tụ đề là con uh, à, 282 này và càng một tí ở cái bộ đề 23 này thì mình sẽ chốt ở cái bảng chốt số của chúng ta về một cái đề chạm của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình thứ sáu này 12 tháng 5 chúng ta lấy ở cái giải 3 này là con 4 này chúng ta ghép xuống giải 5 cho mình chúng ta có chạm bụng chạm 4 này bốn một bốn này bốn hai bốn bốn bảy bốn và bốn chín bốn tám số Đợi chơi cho ngày 13 tháng 5 Ngày 13 tháng 5 của chúng ta đề vé 49 thì chúng ta đã ăn được con đề 49 này và ăn chạm 4 anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có chạm 3 này ghép lần lượt thì chúng ta có 343 này 353 này 373 này và 393 ở đây chúng ta có hai con 9 9 bóng 4 thì chúng ta có thêm 343 để chơi cho ngày 14 tháng 5 ngày 14 tháng 5 của chúng ta đề về 53 thì chúng ta đã ăn được con đề 53 này và ăn chạm 3 anh em nhé. Tiếp tục cái đường cầu này để cho mọi người chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai của chúng ta thì chúng ta có chạm 5. Ghép lần lượt chúng ta có 505 này, 515 này. 55 đi cặp cùng con 00 và 575 để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai anh em nhé. Đây là cái đường cầu đè chạm của chúng ta để chúng ta tham khảo trong buổi chiều ngày mai cho mình. Không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo không có gì là chắc chắn anh em nhé. Về đường cầu lô của chúng ta thì mình chốt thẳng luôn như ngày hôm qua luôn. Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chơi cho ngày 15 tháng 5 anh em nhé. Thì về cái đường cầu thì mình sẽ bắt cho em là bạch thủ này, song thủ là 81 và 18. Và dàn đề của chúng ta thì chỉ có 16 số thôi. Song thủ đề của chúng ta là 282 anh em nhé. Mọi người để ý cho mình cái đường cầu song thủ đề là 282 này. Kết hợp với đại càng 1 không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo không có gì là chắc chắn 100% có đôi em nào mà muốn vào giao lưu trực tiếp với kênh thì chúng ta kết bạn với số Zalo trên mình đây để làm việc trực tiếp với mình thì mình sẽ thu phí trước anh em nhé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 Hẹn gặp anh em buổi quay số chiều mai anh em nhé